Xin chào tất cả anh chị em và toàn thể các bạn nha Bây giờ cũng uh, gần 21 giờ rồi 21 giờ kém 10 phút tôi lại mới ờ, lên đây để giao lưu gặp gỡ mọi người Cùng với mọi người là để thống kê phân tích về chút con nô con đề đẹp Để ngày mai anh chị em và tất cả các bạn ờ, chúng ta cùng chơi Hôm nay đề về 35 18435 Hôm qua 43 hôm nay nó biệt lại biệt con 3 về 35 Đấy. thì à, đầu lô hôm nay thì đầu 0 01 02 đầu 1 10 2 nháy 15 2 nháy đầu 2 này câm qua câm này cũng lại câm đầu 3 32 35 37 38 39 35 2 nháy đầu 4 40 42 49 đầu 5 50 55 56 2 nháy đầu 6 68 đầu 7 70 79 đầu 8 88 đầu 9 91 94 98 99 nói chung nô hôm nay thì nó đổ không được đều đầu hai hôm qua đã cầm thì hôm nay lại cầm tiếp còn thì có hai đầu hai con hai đầu một con có tập trung vào nhiều đầu ba mới lại à, đầu ba là được ờ, uh, 6 con đầu một thì hai con 10 hai nháy năm hai nháy hôm nay là hai con này mọi người uh, qua bắt cho mọi người đây 10 bạch thủ 10 xong thủ năm 51 thì hôm nay là ăn để à, ăn à, đề thì hôm nay thì đúng là nó quá bị nhỏ ăn được ờ, đỏ lô thì đen đề đen đề thì đỏ lô thật đúng không có gì nó là được cả thật qua đúng là coi là đúng là sai lầm không thể nói hết thế nào mà nói được nữa bắt con ba nhưng mà lại bỏ mất con con ba lăm thật là vô, vô cùng là tiếc hôm nay đã ăn được hai con um, hai con uh, sông thủ lô hai nháy bạch thủ lô hai nháy hôm nay gỡ lại được hai con lô để có bốn con hôm nay có bốn con lô uh, hai nháy thì uh, bắt được hai con hai nháy con uh, hai nháy con ba nhăm con uh, năm sáu mỗi con nói 35 56 10 15 đấy 10 15 cả đầu một hai con bắt cho mọi người hai con này đều dính hai nháy xong thủ lô 15 51 thì con 15 hai nháy con bạch thủ lô 10 thì 10 hai nháy thế là hôm nay may mắn nó lại không để nó bị bị sai lầm bỏ mất con 35 sai lầm nhưng may mắn cũng lại được hai con nô này bốn nháy thì hôm nay cũng gỡ lại được đúng rồi là là, là qua sao này làm lại, mẹ thiếu sót mức độ thế nhỉ? nó chết không <clears throat> hôm qua là <coughs> quá thiếu sót hôm qua thì là, là, là may làm sao hôm nay này thế không được đúng là đây hôm qua cho mọi người đây cái dàn hôm qua thì đúng là làm sao nó này làm sao loạn quạng mà cuối cùng là bỏ mất con 35 đây bắt cho mọi người trên dàn trên là dàn 30 số cũng không có 35 chỉ có 53 thế bỏ mất con 35 thế cày như này không có gì đâu bằng cái, cái 53 57 59 thế chứ này đèn đèn đề mấy hôm nay thì qua được ăn được đề dàn 10 số hôm nay xít nó thì lại được ăn đen quá sao này làm nói chung làm nó vội vàng làm tối nó muốn làm ăn ngay cả hai mặt nô đề luôn mà lúc thì đúng là nó cập dập nhiều lúc cũng cứ nó quên đây nè mỗi con năm ba đây thôi nó chết không bắt được con ba rất nhiều ba thế nhưng mà lại bỏ mất con năm ba à, con ba năm đây dàn à, mười số đây cũng rầm ờ, bà sáu ba chín bà ba chín ba bảy bảy ba ba ba đi thiên là con ba nghi nó có thể biệt là con ba thế nhưng làm sao này đây tứ xong thủ đề cũng là sáu ba chín ba tứ thủ đề năm ba sáu ba bảy ba chín ba toàn thiên nó đít ba thôi qua là sai lầm quá mọi người ạ lúc nào không qua là không về sau mới mới xem lại đưa cho một người xem rồi mới người sau mới nghĩ lại tôi chết rồi sai lầm quá hôm qua con bốn ba đáng nhẽ thì đánh về đầu ba thì đúng hơn làm sao lại bỏ nghi nó vẫn nằm đít sai lầm là không nộn không nộn là con ờ, con năm ba đây dàn 10 số này. đáng nhẽ hôm qua cũng ăn dàn 10 số này, không nộn mất bắt sát thế này rồi mà. toàn ba qua thiên con ba rất nhiều ba này toàn ba mỗi con thêm con bốn này về sau còn bỏ con con 93 ờ, thì hai con bỏ thêm con 04 là con toàn ba ra qua ờ, con nộn lại con 53 là con 04 là nộn lại con biết tưởng nộn con 53 này thì phải thế chết không thế thôi mà nó cũng là thôi mọi người cũng có yên trí không không lo qua hôm nay tôi tạm ờ, tạm để cho chủ nô giữ thôi sang mai thì bắt đầu thì <clears throat> ta lại lấy lại thì hôm nay hôm qua đây rồi mới bắt rồi mọi người con cũng may để để thì sai lầm không ăn được gần ừ, 10 số thì, thì may bắt rồi mọi người đấy bạch thủ lô 10 xong thủ lô 15 51 thì ăn con 15 này hai nháy thế là cũng may mắn nó cũng mất đằng nọ nó kéo lại đằng kia rồi mọi người cũng ừ, cũng là thật là nếu mà không được đề mà nô thì chúng là đáng tiếc hay là cũng đã cưỡi được con con ờ, con đô hai mấy ăn to quá thì nó mười hai nháy này mười năm hai nháy ba con thành nhân bốn ăn ăn vượt như thế mấy khi mà bắt được con được như thế đâu trường hợp này dụ chỉ ăn được một con hai nháy đây có hai con ăn xong thủ đề cũng được hai nháy mà bạch thủ đề hai nháy mọi người thấy nó bắt có cô à, thế có cô ác không đấy đề thì hôm nay thì chẳng qua sai lầm vì là tầm về sau làm muộn quá nó cập dập rồi đâm ra lại không không dò sao cho kỹ không nghiên cứu có thời gian để nghiên cứu bình tĩnh kỹ thì là lấy lấy được đấy nhưng mà nó vội quá nó vội quá nó cuống lên là, là muốn nhanh đơn đây là để cho mọi người xem rồi là còn đi ngủ không dám à, kéo dài thời gian câu giờ mọi người này cũng là làm có vài số rồi kéo dài thời gian mất thời gian đi ngủ thế làm là nên là cái gì thì cái làm muốn chuẩn chỉnh thì nó phải có thời gian cẩn thận bình tĩnh đấy nghỉ ngơi xong rồi giải nao uống nước xong bắt đầu lại quay vào làm trước đây nó cứ hù đầu làm một lúc đấy ngay thì lên đâm ra nó cứ hay bị cập rập hay bị hay bị nhầm lẫn mà hay bị sót thiếu sót khổ thế thôi mọi người rút kinh nghiệm lần sau rồi năm <coughs> nay là, là cái dàn là <coughs> dàn đề à, dàn trần đô đây hôm nay cho mọi người à, con à, con con à, bạch thủ nô là hai nhăm hai nhăm đây hai nhăm này nó vừa rồi nó mới gan xong không mới gan xong thì hôm nay là bắt ừ, đoạn đấy nó như con qua đấy còn 10 ờ, năm, năm 10 năm đấy hôm qua nó đâu nó chui gan nó chưa ra không thì khi nó ra nói mọi người là bắt đọn trước chặn trước nhưng con hai năm nó cũng vậy đây nó gan mất ừ, gan nó như này này là này bắt là chủ yếu bắt đọn thường thường nó gan lâu nó chỉ một hai ngày nó ra thôi mà đấy nó không không không thể gan ừ, liên tục đâu mà đấy. nó gan lâu là nó sẽ ra <clears throat> cầu là cũng cũng bắt theo cầu hôm qua đấy con con con ờ, mười năm năm mốt nó cũng đây là nó gan dưới này nó gan hai bốn sáu ngày khi nó ra cái là bốn ngày thì, thì đêm qua là dọn nó còn nó nó, nó rụt sau ba ngày nó lại ra thôi Nên là đúng đấy con hai năm này nó cũng vào cái nhịp đây đây à, nó cũng nhịp đây đây hai hai bốn sáu bảy ngày thì nó gan mất tuần lễ là khả năng là 2 4 6 đúng 7 ngày thì nó khi nó gan tuần giải ra là khi nó ra là nó chỉ, chỉ hai ba ngày nó ra nó con nào nó gan khi nó ra là nó ra liên tục đấy này từ đây tuần lễ này. thì nó là ba ngày rồi đấy, mình bắt đọn thế con uh, bạch thủ nô uh, bạch thủ nô uh, hai năm mới còn uh, bắt cho mọi người con uh, cặp sông rổ rô sông rổ rô bốn bắt luôn hai con bốn sáu bốn bảy bắt liền hai con này bốn sáu bốn bảy con bốn sáu này nó gan hết cái tầm gan của nó là nó rơi vào đi ờ, hai bốn sáu tám mười mười hai mười ba ngày đấy cái tập cầu gan của nó chỉ tầm 13 ngày đây nó đây cái cầu dưới bắt theo cái cầu đây nó gan này đúng 13 ngày hai này 4 6 8 10 12 muốn 13 ngày đấy cái cầu gan dài của nó là 13 ngày mà cho nên mình bắt theo cái, cái đấy 13 ngày này cái còn dưới này đây cho sát đây mọi người nhìn này còn mấy dưới đây còn mấy dưới đây nó khi nó ra ra rất đều đấy. nó ra cái này nó ra khi nó ra nó ra không có ngày nào 13 cả 12 không có đây cái kịch kịch của nó là 12 đây cái ngày mà đệ thế này 2 4 6 8 này, 10, 12, đấy cũng 13 này. Đấy cái cầu dài nhất của nó 13 ngày mà. Thì à, con à, đây còn 46, còn 47 thì là 47 nó cũng đang đang có nhịp 4, nhịp 2, nhịp 4, nó đang nhảy nhịp 5, nhịp 2, nhịp 4. Đấy, nhịp 5. Đây là nó bắt đầu bắt nhịp 2, bắt luôn hai con này nè. 46 47 là xong thủ lô. 25 là bạch thủ lô nên mọi người à, nhớ đấy <coughs> nhịp đẹp đấy hôm qua <coughs> qua may mắn bắt đây con qua cái, cái, nó, nó nhìn xem mọi người cái cái nhịp này nó đẹp thế mà đây này nó nhịp 4 này đây nó nhịp 5 này dưới là nhịp 4 này nhịp 4 này nó có đã nói với mọi người nó có nhịp 5 rồi nhịp 4 mà cho mình bắt đây nó qua nhịp 5 nó đến nhịp 4 này. nó nó, nó sẽ qua nhịp năm thì nó lại sang nhịp 4 đấy nó nhịp của nó chạy đấy bắt cầu như thế nên là cũng là may mắn nữa nói nói nhiều con đẹp thì không nó không may mắn thì nó vẫn đen thì nó cũng không vào đâu nói chung là, là nó ngăn đỏ đen nữa may mắn nữa không phải nói tài gì được kết hợp nó cũng là may mắn nữa nó thật mà nói thế nên là hôm qua là ăn được may mắn là là để hôm qua thì gãy đáng nhẽ thì ăn nhưng mà hóa ra lại gãy nhưng mà đô thì may mắn được này con đô ăn to trúng lớn thế là cũng mừng cũng phấn khởi ai ăn được nô được uh, xong thủ lô bạch thủ lô thì uh, ủng hộ nhá đăng ký kênh mình Nay để cho và đồng thời chia sẻ cho mọi người cùng biết để đến kênh cho nó đông có uh, chúng tôi chỉ thích làm sao kênh được đông người xem thì mình giúp đỡ nhiều người mà đông người xem thì mình thích thôi nên là kênh ít người xem thì nó cũng chán lắm buồn lắm không muốn làm nữa đâu nhưng có đông người xem thì mình phấn khởi giúp được nhiều người thì đấy là cái tâm lý nó phấn khởi và mừng mừng phấn khởi chỗ đấy nhưng không có ờ, giúp được mọi người thì mà không có người ít người xem thì nó cũng chán lắm làm nó không có hào hứng gì cả nên nó mọi người Ờ, đăng ký kênh và like ủng hộ và đồng thời chia sẻ cho các ừ, mọi người biết đến kênh để đến với kênh cho nó đông để làm ừ, cũng chẳng mong muốn đòi hỏi cái gì đâu chỉ mong ừ, gọi là bỏ công bỏ sức ra để soi xét đưa cho mọi người những con lô con đề đẹp để mọi người chơi thua thì gỡ gạt lại mà không thua thì kiếm được đồng ra đồng vào Đấy, như thế mong muốn như thế thì mọi người cũng ờ, Ờ, xem ờ, đền đáp lại cái công sức của tôi cũng chỉ cần bằng vâng, bằng vâng, bằng vâng, một nút like nút đăng ký kênh thôi chẳng có đòi hỏi cao xa gì cả nếu mọi người cũng uh, qua được ăn thì dù không ăn chẳng nữa thì cũng ủng hộ tinh thần <coughs> đây cái là nô ấy còn uh, cái uh, cái cái uh, dàn để hôm qua đây ba năm đây ba năm gian qua là năm nó về những con gì đây mọi người có thích theo dõi cái dàn này thì chụp vào xem là để xem là nó có tôi nói có sai không hay là đây là có có có, có nói có sách mấy có trứng không phải cái dàn này nó rất ăn đều ngày nào nó cũng, cũng có ăn thế nhưng mà mọi người cứ để ý đây cái chụp và xong để ý mà xem không phải là tôi nói gì đâu nhưng mà nếu mọi người mà có nhu cầu mà cứ thích cứ đánh theo cái dàn này thì mà là đánh ờ, <laughs> thành bảng em cứ đánh nhà chủ cứ chụp cái ảnh này vào xong rồi là, là, là sao ra toàn bộ số cứ thế đưa lên chủ lô mà đánh là vẫn có ăn đánh 50 số mỗi uh, ờ, 10 nghìn một số 500 nghìn 500 nghìn mà coi là chơi được uh, ờ, 15 phần trăm tức là đã được uh, nó mỗi 100 là 15 nghìn Thế là được đã được gần 100 rồi năm năm 5525 bằng 75 ờ, nghìn rồi 75 nghìn đánh 500 là còn có 4 uh, ờ, ờ, chấm mấy thôi 420 thôi thì 420 mà trúng 10 chấm thì có phải là vẫn được ừ, hư gần 400 không được phần trăm nữa là cộng vào nữa là thành được như đánh ăn chín mấy đó vẫn ăn mà cái cái gian nữa mà cứ chụp vào đi mà theo dõi nó hầu hầu như nó còn ăn thôi nói như ở đây hôm, hôm qua đây hôm qua đây hôm qua là 43 là về 35 53 đây thế nhưng mà hôm qua là tôi sơ suất xin lỗi mọi người thôi bởi hôm qua nó nói chung nó cũng về làm về muộn nó cũng vội vừa lô vừa đề soi cái nọ xong sọ cái kia rồi nó đầu óc nó, nó làm một lúc đấy ngay thì nó đâm ra nó bị loạn cầu bí loạn đầu óc nó đâm ra nó nhiều lúc nó không đấy mà năm đấy thế chứ này không phải không có đâu nên mọi người đấy xem là cứ xem cái dàn này vào chụp vào xong rồi là mai cứ cứ theo dõi thử theo dõi một thời gian mà xem cứ ngày tôi đã theo dõi nhiều lắm rồi ngày nào nó cũng ăn chẳng ngày nào không ăn cả có cái là mình nhặt dồn là ít số thì năm năm mươi số năm năm số lấy hai năm ba mươi số thì nó gọi là năm mươi năm mươi thì nếu như đỏ thì ăn chứ nếu đen là cũng gãy đấy không ai có, có có tài gì mà rồi được ngày nào ông ăn lấy 30 số mà 25 <laughs> số mà, mà ngày nào ông ăn đâu ăn thế thì dễ làm sao là ăn được như thế như thế là cứ đàn 30 số mà cứ ăn một tuần ăn ba bốn hôm mà đã đấy là cao rồi chứ 50 50 mà cho nên những cái hôm đấy nó đổ 13 14 xong lại 41 nó đổ như thế thì những hôm đấy thì chỉ có gãy thôi chứ đánh nhặt mà sao được hôm uh, ờ, 41 13 về 41 xong nó lộn 16 lại 41 đấy những cái ngày đấy thì nó đổ kiểu ấy thì chỉ có ấy thôi thế còn nó đổ bình thường như hôm qua hôm nay nó đổ thế này là nhịp đẹp đấy bắt dễ dễ đánh nhặt trong đây ra mà là hết số là ăn không loại còn loại những con nó đổ rồi thì mình có thể loại ra được nhưng mà nó không nó đổ quẩn quẩn đi quẩn lại thì cô mà cô thánh rời cũng chịu bó tay không sao được À, thì mọi người chụp vào đây xong rồi đưa lên cái dàn làm tôi thì làm nhanh nhanh chóng ngắn gọn thôi mọi người đưa lên muộn thì muốn làm nhanh chóng cho mọi người còn đi ngủ xem được đến đâu xem còn đâu thì đi ngủ sớm mai còn đi làm với ăn đây hôm nay cái dàn qua đây dàn này đây hôm nay cho sáng này cho nhìn cho nó nó dễ này. đấy đấy à, <coughs> dàn à, ngày 18 tháng 2 đây dàn 28 số này 0110 này 0220 này 60 70 08 15 51 18 81 này, 45 25 52 này 65 này 59 này 17 71 này 78 87 này 94 này 13 31 39 93 37 73 36 này đấy là trên 28 số còn dàn dưới hạ xuống 10 số 2552 65 59 45 0110 17 71 87 nên là dàn 10 số còn à, tứ thủ đề dưới là 2552 6559 xong thủ đề là 2552 thì là nghi có thể nó biệt lại con năm không nó đang cầu bệt thì nó hết con ba có khi nó chuyển con năm nên mình bắt theo cái cầu bệt mới là trong bạc nhớ trong cái dàn nó không có mà đừng dựa đấy bắt nữa nên là còn ờ, xong thủ xong bạch thủ nô rồi đấy soi cho mọi người xem cái cái nhịp Ờ, của nó rồi nhịp nô đấy bạch thủ lô là 25 xong thủ lô là 46 47 nên mọi người uh, chụp cái à, cái dàn này vào xong là để mai ờ, trùng máu thì đánh không ai không trùng máu thì xem xem uh, mọi người cũng chụp qua đi xong bây giờ cũng làm ngắn gọn nữa thôi gọi là ngắn gọn cho nó <clears throat> trong để cho hôm nay nó giờ đã muộn rồi anh gọi cho mọi người còn ngủ sớm mai ai chưa xem việc người chưa còn bận cái việc gì hoặc là chưa xem kênh thì sáng mai còn ngày mai xem lúc nào thì xem còn những ai chưa ngủ thì xin chủ xem chụp ảnh vào à, thôi à, mọi người là, ờ, hôm nay cũng à, đề thì xít ăn thôi chứ không được ăn hôm nay là không đúng là do tội do mình sai lầm tôi vội vàng làm nó nó cập dập quá vội vàng đâm ra đầu óc nó nó nó bị à, không tập trung được cho nên nó nó nó không làm cái dàn đề này dàn nô kết hợp cái này nó nhưng mọi người nó phải làm đấy soi chết hàng ngày thôi ngày nào bình tĩnh xong này làm đây làm muốn làm một nút một nèo đầu ông cứ cắm đầu mà làm cái đâm đầu óc tôi bị bối rối đâm là nó quên trước quên sau thiếu sót không được ăn đấy mà ở cố gắng ờ, hôm nay cũng là cũng vội đấy hôm nay dàn đề thì mọi người rút ra ngoài này nay chỉ tham khảo thôi nào tôi làm nó cẩn thận thì tôi đấy ờ, hôm hôm kia đấy tôi hôm nay cái dàn là ờ, hôm con 43 hôm kia đấy ăn đấy nó nói mọi người là hôm nay là bỏ thời gian dài ra mới lại làm tương đối kỹ càng mà làm đề này phải 80 phần trăm trở lên nên mọi người là, là sẽ cho mọi người ăn nô ăn đề đấy hôm đấy là nó cẩn thận mình nhắc mọi người là đánh to được nhưng hôm nay thì mọi người của chỉ tham khảo thôi hôm nay làm cũng không vừa rồi tối này ăn uống cũng bận đi đâm khách ngồi chơi này khác đâm ra này thế là ông lại làm vội vàng cũng không được cẩn thận đâu thế là ông đáng nghĩa làm sớm đấy nhưng mà mấy ông ngồi chơi thế này phải tiếp cơ ông thế là bây giờ ông về rồi mới làm được muộn đi đâm làm đưa lên đây cũng gọi nhặt đâu cũng không, không chuẩn đâu mà dàn này thì không có tỷ lệ lắm đâu nên mọi người thích con nào đánh rồi chứ không ờ, đánh to quất lớn có đánh thì nếu có thích đánh đánh bé thôi đánh một hai nghìn số thôi cái dàn này thì hôm nay cũng không được kỹ càng lắm làm nào mà làm cẩn thận kỹ càng tôi biết nó ăn hay không tôi nhìn cái dàn một mình nhìn mình biết nhưng hôm nay thì khả năng cái dàn này tỷ lệ thấp cái này không biết được nhưng cũng có thể đỏ thì cái ra cái dây câu đỏ thì nó vẫn ăn đấy làm nếu náo khi nó ăn nó vẫn ăn đấy nhưng mà cái cái cái, cái mức độ hôm nay làm thì nó không được cẩn thận thì tôi cho là có khả năng nó cũng thấp mọi người chụp cái ảnh này mà xong mai gọi tham khảo không thích gì không gì thì chơi tham khảo thôi đánh không nên đánh to dàn đây là không chưa được kỹ lắm đâu là một hai nữa là khả năng là, là nay thứ sáu mai thứ thứ bảy chủ nhật này có thể có thể là khả nghi đang có thể là, là kép đấy, kép bằng đấy nên cho nên là nếu mà kép bằng thì trong này không có nên nên là mọi người cũng đúng bây giờ canh giáp giáp với chầu nó đang báo kép cái này rồi mọi người cũng đánh nhẹ nhàng thôi qua ăn to hôm nay cũng ăn to hôm nay nô thì vẫn ăn to rồi đề thì nếu mà ăn cả đề nữa thì hôm nay là ăn quá to đấy nhưng hôm nay hôm hôm may hôm nay đề nó gãy mất thì được lại con nô nếu mà hôm nay là ăn cả lô cả như thế nô nô hai con hai nháy lại đề nữa thì hôm nay thì đúng là ăn tưng bừng nhưng mà thôi hôm qua ăn to hôm nay ăn thế là cũng được rồi còn để ờ, mai ngày kia này, này, này tiếp tục lại ăn thì hôm nay cái dàn này mọi người tham khảo thôi nhá nó không được đẹp lắm đâu nó cũng có không biết nó có cái đỏ đen thế nào thôi chứ còn cái dàn này thì tỷ lệ nó thấp là một hai nữa nó cũng có đang cái bao kép nên mọi người cũng uh, vui tham khảo vui chơi thôi rồi là cuối video xin uh, chào mọi người chào tất cả anh chị em các bạn chúc uh, tất cả mọi người mai là ăn ăn to trúng lớn thôi xin chào mọi người hẹn mọi người đến buổi tối ngày mai